mọi người trong bước tranh là ánh mắt anh buồn và nụ cười thêm trên em môi nhưng sao không được nhiều lần em muốn vui mà tôi qua bao nơi môi anh đang cười